à, trong lúc đợi phước á, thì sơn chia sẻ một chút đó là trong thời gian này á, à, hôm bữa sơn có có một cái lời hứa với các bạn đó là sơn sẽ tạo ra một cái chương trình đó là à, hướng dẫn cho các bạn cái bí quyết để làm sao đó các bạn có thể kiếm được từ số 0 lên được 10.000 đô la thu nhập đó và đây á, sẽ là một cái bộ giáo trình một cái series một cái series một cái bộ video rất là đầy đủ và chi tiết hôm bữa sơn mới quay được một video rồi khoảng 30 phút <laughs> nhưng mà sơn chưa sửa cái video này bởi vì nó sẽ sơn muốn làm nó thực sự bài bản và nó có rất là nhiều những thông tin đó thì nếu như bạn quan tâm về cái bộ video này thì Sơn sẽ hoàn thiện nó Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn những người đang xem livestream ở đây Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn cái bộ video đó và các bạn có thể lấy nó ở trong group các bạn đã nhớ tham gia vào trong group đó, Sơn có để lại thông tin ở bên dưới video thì chút nữa uh, kết thúc cái video này thì các bạn có thể tham gia vào trong group ở đây đó thì đó là một cái thông tin thêm cho các bạn nhé để à, ờ, và cái cái chương trình này Sơn nó nghĩ rằng Sơn sẽ làm cho nó một cái nội dung rất là bài bản và chi tiết cho các bạn dành cho những người mới về cái tư duy cái mindset ờ, cũng như là cái những cái dự án nào có thể triển khai được và cái cách làm sao đó chúng ta triển khai được từ con số không đó thì nếu như các bạn ờ, quan tâm về cái phần này á, thì các bạn có thể comment đó, comment để sau đó Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn ở trong group của chúng ta sau khi mà Sơn đã hoàn thiện nó đó, đúng theo lời hứa nói chung là mình nói được thì mình làm được ok rồi có mặt của phước ở đây rồi thì uh, xin chào phước nhá đây đây phước đây rồi phước. xin chào phước rồi, à, các bạn đang nhìn thấy phước vâng, không ạ rồi không biết là các bạn có nghe thấy tín hiệu của phước nghe rõ thì các bạn có thể comment nghe rõ là phước đang đói nhá thì uh, phước là sơn cũng đã có một cái buổi mời phước trong cái buổi livestream trước trong một lúc của chúng ta thì uh, may mắn làm sao đó vừa mới nhắn tin thì phước đang có mặt ở đây thì có mời phước vào trong cái buổi zoom thì các bạn có thể là comment xin chào phước đó và phước có thể là một chút nào đó phước giới thiệu lại về bản thân của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình về trong quá trình mà mình làm affiliate marketing được không phước sau đó chút nữa chúng ta có một cái phần nào đó trả lời cái câu hỏi cho các bạn ok xin mời phước vâng vâng <clears throat> vâng à, rồi thì đầu tiên này xin uh, chào anh sơn cùng toàn thể anh em uh, đang tham gia buổi livestream nhé đó thì, uh, thì trước tiên thì em cũng muốn cảm ơn anh sơn trước đó, anh sơn là người anh vô cùng tuyệt vời đó thì ờ, chia sẻ với mọi người là à, Phước ấy, Phước thì quen anh Sơn được khoảng à, gần một năm gần một năm rồi em mới gặp anh Sơn đúng một lần thôi à, tuy nhiên thì khi em gặp nhau thì cũng vô cùng ấn tượng đó à, khi gặp nhau anh em cũng chỉ chơi với nhau và um, làm quen nhau thôi nhưng mà khi làm việc sâu với nhau hơn trong ảo mạng Alfred ấy, thì Phước cảm thấy là anh Sơn đúng là một người thầy tuyệt vời ấy. tại vì anh Sơn có những kiến thức rất tổng quan và à, anh ấy mạnh về tư duy thì mình ờ, thì mình rất là ừ, mong muốn là được ừ, làm việc ở cùng anh Sơn ừ, học tập anh Sơn và cùng kết nối để tạo mối liên hệ với Sơn ạ đó, thì cũng vô cùng cảm ơn anh Sơn tại vì từ khi quay anh Sơn cũng đã thay đổi rất nhiều về cuộc sống này về uh, làm việc cách làm việc này hay là về tư duy của Phước thay đổi rất nhiều đó thì em cũng vô cùng cảm ơn anh Sơn nhé ok cảm ơn Uh, ngoài ra thì <laughs> và vâng, ngoài ra thì em thì Phước cũng chia sẻ với mọi người một chút về uh, à, bản thân ấy, thì uh, Phước ờ, thì tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Phước hiện tại thì mình thì mình sinh năm 95 đó, và cũng một vợ hai con như anh Sơn chia sẻ đó, ờ, thì uh, có nhiều người bảo mình là lấy vợ khá là sớm à, tuy nhiên thì uh, như quan điểm của Phước thì Phước thấy là lấy vợ uh, sớm hay không là do mình thôi đó, nếu anh em có tài chính có uh, kinh nghiệm có kỹ năng cuộc sống đó, thì lúc ý em lấy vợ thoải mái luôn anh em có những bước đệm để mình phát triển sau này trong à, giúp cho mình giúp bản thân này giúp cho con cái này à, giúp cho gia đình phát triển được thì em à, cứ liên hệ họ đó à, còn á, khi mà phước à, làm việc ở đây khi phước làm affiliate à, giống như các bạn đang làm affiliate ở đây thì tôi chia sẻ là khi em làm ở affiliate thì em cần phải trang bị mình những kỹ năng về marketing đó về uh, à, uh, ờ, ờ, PR bản thân này vì uh, về uh, bán hàng này có những kỹ năng quan trọng để em có thể khởi nghiệp là có thể làm việc lâu dài được đó đúng không ạ trước tiên uh, khi em làm em cần phải uh, hành động hết mình đó uh, ngoài ra uh, thu nhập của em cũng sẽ tăng lên cho các nhân khi em học nhiều và em cái kỹ năng em uh, nâng cao hơn ngoài ra uh, ngoài những kỹ năng em học được thì em cần phải trang bị cho mình những gọi là những cái uh, gọi khi em học được em cần phải trang bị thêm mình uh, một kiến thức nền tảng vững chắc để em phát triển được đó hơn nữa uh, cũng giống như trọng chia sẻ là anh em hơn tìm mình một người thầy đó một người follow theo đó, ờ, tại vì tại sao tại vì nếu các bạn mà kết giao người thành công ấy ờ, các bạn chơi với năm người thành công thì chắc chắn bạn sẽ là người thứ sáu thành công thời gian đó thì đó là những cái chia sẻ của phước để làm sao mà giúp anh em có thêm những cái mà tầm tầm nhìn xa hơn để anh em có thể có được mục tiêu anh em làm tại vì chia sẻ với mọi người là à, phước ngày xưa thu nhập cũng khá là kém thôi à, ờ, khoảng hai năm trước mình chỉ kiếm được một vài triệu một tháng à, nhưng mà khi mà mình rèn luyện mình có ý chí quyết tâm dần dần thu nhập mình sẽ nâng cao nâng cao lên giờ. à, mình xây được uh, hệ thống marketing uh, hệ thống facebook hệ thống google này. sau đó bắt uh, mình phát triển lên và gặp đúng những cái cơ hội đó là affiliate mình biết về nó và mình phát triển nó rất là nhanh à, thì cái thu nhập mình sẽ lên dần lên dần lên, dần lên đúng không ạ thì ờ, khi mình mới bắt đầu làm cái affiliate thì chia sẻ mọi người là lúc đầu mình chỉ kiếm được khoảng ờ, năm mười triệu một tháng thôi ờ, sau đó dần dần dần dần khi kỹ năng mình tốt rồi à, mình có kiến thức nền tảng rồi thì bắt đầu mình nhân thu nhập rất nhanh rất nhanh giống như mình xây cái móng chắc sau đó anh em phát triển lên rất cực nhanh ạ đó thì lúc đó thu nhập bắt đầu tăng lên 100 200 300 triệu đó và giống như chia sẻ thì uh, tháng tháng 1 tháng 2 đó, mình kiếm được khoảng 600 Đấy, mỗi tháng đều đều thế thu nhập mình cứ nâng dần nâng dần lên và nó không bị à, tụt xuống ạ đó là cái quan trọng khi em xây dựng mình nền tảng tốt vững chắc thì cái thu nhập của em cũng không bị giới hạn luôn đúng không ạ ok uh, rồi à, à, thì à, cảm ơn em nhé thì đó những chia sẻ của phước à, để giúp mọi người có thể có thêm những động lực để mình có thể chiến đấu à, lâu dài với Everest ạ hay quá cảm ơn phước thì uh, may là nhân có dịp là có phước và trọng ở đây thì cho sơn xin phép được uh, phỏng vấn và đặt một câu hỏi đó là uh, theo như phước và trọng á thì cái những cái kỹ năng nào những cái kỹ năng nào để chúng ta có thể thành công được với cả lĩnh vực về affiliate marketing dành cho người một người mới bắt đầu thì cái kỹ năng nào dạ, dạ. À, nếu một người mới mới bắt đầu á à, khi các bạn không biết affiliate là gì á thì trước tiên á, chia, chia, chia sẻ của Phước thì anh em nên thì em nên uh, học học những người thành công trong mảng này rồi đó giống như anh sơn anh sơn là người rất thành công ở Affiliate này trong vài năm rồi em hãy học uh, có thể em sẽ học hết các video của anh sơn đó uh, các video anh sơn chia sẻ đều rất là chân thành và nó là những cái mà uh, thực tế và đã làm được và đã được chứng minh em phải xem video đó em xem có thể một hai lần đi để video có rất nhiều nhưng quan trọng là khi em xem xong rồi em phải thực hành áp dụng thực hành luôn thực hành theo những kiến thức đó nó là những cái đơn, đơn giản thôi nhưng nếu cái đơn giản đó em làm đều đặn đều đặn hàng ngày hàng ngày thì nó sẽ tạo kết quả không mở cho anh em luôn đúng không ạ à, thì thực ra thì phước cũng thế thôi ngày xưa mình không biết một uh, mình mới tiếp cận một mảng đó nên mình cần phải tìm hiểu kỹ nó mình uh, ờ, xem những người thành công họ làm nó như nào và họ học hỏi kinh nghiệm họ đó. sau khi học hỏi xong bắt đầu mình áp dụng và thực hành luôn Ờ, gọi là à, học đi đôi với làm thì em cần phải à, ờ, làm đầy đủ cái đấy và sau đó khi em làm thì em cần kiên trì sự kiên trì à, kiên trì sẽ thành công đúng không ạ giống như là ở có công máy sắt này đi kim em cần phải kiên trì thì kết quả sẽ đến với mọi người đâu đó à, nhiều người như em nếu em mới làm em sẽ dễ bị bỏ cuộc nhưng khi em bỏ cuộc em hãy nghĩ lại cái cái mục tiêu mình đạt đấy là gì mình có mục tiêu cho bản thân mình và mình cứ nhìn mục tiêu đó mình đi thôi thì mình sẽ đỡ bị bỏ cuộc hơn đó ạ rồi hay quá cảm ơn uh, phước rồi thì không biết là cùng cái câu hỏi đó thì thì theo trọng đi bây giờ là một người mới đi và chúng ta có thể làm sao để chúng ta có thể thành công được với affiliate marketing uh, và chúng ta cần phải chuẩn bị những kỹ năng nào cho mình ok bên bên cạnh đó thì các bạn có thể đặt cái câu hỏi của mình ở bên dưới video chút nữa sơn sẽ trả lời cho các bạn nhé ok xin mời trọng được không với, với em một người mới á thì uh, mình nên học uh, mình nên follow theo những người thành công trước thì chúng follow theo những người mà đã làm ra quả rồi xem họ đang làm theo ờ, họ đang làm cách gì để họ đạt được quả như vậy mình học theo cách họ làm đó. dần dần thì mình sẽ học được những kiến thức kiến thức những cái bí kíp mà uh, có thể tạo ra kết quả kết quả được như vậy thì mình làm theo mình có thể đạt kết quả như vậy và mình liên tục mình gia tăng cái kỹ năng bản thân mình lên cái kỹ năng về marketing này làm thế nào để mình uh, uh, tìm kiếm được cái khách hàng tìm kiếm được cái, cái, đối tượng tiềm năng của mình tìm kiếm được cái và xem cái đối tượng tiềm năng mình họ đang ở đâu và sau đó thì mình sẽ triển khai các kênh marketing triển khai cái, cái kế hoạch marketing để mình tiếp cận đến họ và lúc và cách đó thì mình gia tăng cái uh, cái, cái traffic của mình tăng à, gia tăng cái traffic của mình và gia tăng tiền phổi thì nó sẽ tạo ra cho mình cái số lượng web rất là lớn và dần dần thì mọi người luyện đó tuy nhiên phải luyện à, uh, dần dần thì mình sẽ có ờ, có có kỹ năng và mình sẽ ờ, mọi việc thì nó sẽ trở nên đơn giản hơn à, thì mình sẽ ăn level dần dần thôi à, lúc đó mình thể luyện được khoảng vài chục vài trăm lép một ngày bình thường dạ, dạ, dạ.